Xin chào anh chị và vâng, chào mừng anh chị đã quay trở lại với kênh chứng khoán Bình Dân. Ở trong video hôm nay thì chúng ta sẽ có hai phần. Đầu tiên là em sẽ review lại những cổ phiếu mà mình đã khuyến nghị ở trong tuần trước, đó là hai dòng thép và dòng ngân hàng. Và sau đó chúng ta sẽ tìm những dòng cổ phiếu mới để anh chị có thể tham gia ở trong tuần sau. Thì à, bật mí trước đó là dòng dầu khí và tiếp tục là dòng ngân hàng. Thì đầu tiên về hai cái video mình đã khuyến nghị vào ngày mùng 9 và ngày mùng 10 tháng 5 tức là vào tuần trước thì chúng ta có à, phân tích với nhau về cổ phiếu thép đúng không ạ? Chúng ta có Nam Kim hoa sen và hòa phát thì hôm nay chúng ta sẽ review lại để xem hoa sen sau khi mà phân tích điểm mua thì nó vận động như thế nào nó có đúng như chúng ta đã dự tính hay không thì đối với hoa sen này chúng ta đã có điểm mua với nhau từ ngày mùng 9 đúng không ạ từ ngày mùng 9 tức là khi mà nó vượt qua em 20 này đó đoạn này thì nó vượt nó không dứt khoát bởi vậy là mình sẽ cần phải có sự xác nhận nó vượt không dứt khoát bởi vậy là phiên ngày hôm sau này nó phải quay đầu test lại em 20 nó test lại thì nó xác nhận là giá đóng cửa trên mức hỗ trợ tức là trên mức 15 15.5 thì những cái phiên phía sau này nó sẽ là điểm mua để cổ phiếu này có thể tiến lại về sát nhất là về vùng đỉnh cũ thì ngày mùng 9 trong video ngày mùng 9 thì em đã khuyến nghị mọi người mua đối với cổ phiếu này và những phiên phía sau thì dạng vận động của nó như dự tính đó là dạng sideways up tức là tích lũy nhưng mà có thiên hướng là tịnh tiến giá tăng dần lên bởi vì là nó không thể tăng ngay được đoạn vì đoạn này cái ben nó vẫn đang hướng xuống thì cổ phiếu này sẽ phải đi ngang nhưng giá sẽ nhích dần lên để cái bèn nó mở lên phía bên trên về cái ben và khi cái ben nó mở toát ra hai bên rồi thì bắt đầu cổ phiếu lúc đó mới bắt đầu tăng mạnh được và ba phiên phía sau tức là phiên ngày mùng 10 ngày 11 và ngày 12 đều là điểm mua đối với hoa sen thì chúng mấy anh chị đã có vị thế mua đối với hoa sen ở trong tuần trước và khi chúng ta mua rồi thì tuần sau khi cổ phiếu này tăng nhóm cổ phiếu này tiếp tục có tăng nó tiến về phía bên trên này thì chúng ta sẽ chủ động hơn về giá vốn cũng như là về t cộng đó. trường hợp thứ hai đó là cổ phiếu nam kim thì quan sát ba phiên cuối tuần thì mình đánh giá là Nam Kim đang có vận động tốt nhất trong ba cổ phiếu ờ, cái hành động giá này nó có những cây nến có thân lớn hoặc là có sự cân bằng cung cầu và thanh khoản giá tăng có nghĩa là khả năng hấp thụ của cổ phiếu này nó đang tốt hơn so với ờ, so với hoa sen và cái giá cái thay đổi giá của cổ phiếu này này nó cũng nhiều hơn có nghĩa là khả năng hấp thụ tốt và áp lực cung có thể là nó sẽ không nhiều áp cung nó không nhiều như là đối với hoa sen và trong 3 phiên cuối tuần cổ phiếu này tăng được khoảng hơn 2% điểm mua xuất hiện từ ngày mùng 9 điểm mua từ ngày mùng 9 thì anh chị là mua từ ngày mùng 9 là đẹp nhất nó cũng là gì ạ ờ, đoạn cái phiên ngày mùng 8 tháng 5 này thì nó không dứt khoát đến ngày mùng 9 thì nó vượt lên nó vượt lên có bằng một cái gáp, sau đó nó quay đầu nó test lại sau đó cuối phiên rút chân nhẹ lên và nó tăng lên phía bên trên này thì rõ ràng ở ờ, Nam Kim đã có một pha test hỗ trợ rất thành công và sau đó là phía sau thì nó chỉ việc tăng lên thôi bởi vì nó có hỗ trợ rồi và nó xác nhận cầu đi vào rồi đó có tiền vào từ phiên ngày mùng 9 rồi bởi vậy đoạn sau là cứ tăng thôi và đoạn này thì cái target ngắn hạn đối với Nam Kim nó cũng thuận lợi hơn đối với Hoa Sen bởi vì là nó có một cái chiết khấu lớn chiết khấu của Nam Kim ở trong nhịp ngắn hạn này nó là khoảng còn 10% nữa 10% nữa còn Hoa Sen thì nó nhỏ hơn bởi vậy là nếu mà người muốn giao dịch tuần sau nếu vẫn muốn mua thép ấy thì theo uh, quan điểm của em thì nên ưu tiên hơn đối với Nam Kim ở ờ, đây chúng ta đang nói những trường hợp là có thể những cổ phiếu này sẽ không thể vượt được vùng cản của thời điểm mùng 7 tháng 4 đúng không ạ có thể nó sẽ không vượt được cái vùng cản 7 tháng 4 và chúng ta chỉ nhìn nhận một cái góc nhìn thận trọng ở trong ngắn hạn là nó sẽ tiến về đây nó tiến về đây tiến về vùng cạn của cái nền giá hiện tại của chúng nó ở đây thì chúng ta có những vùng đỉnh của Nam Kim ở quanh vùng giá 16 17 à, và khoảng uh, cuối tháng 3 của cuối tháng 3 thì đoạn này sẽ là một cái vùng cung nó tương đối lớn đối với cổ phiếu này và chúng ta chỉ nhìn nhận là cổ phiếu này sẽ tăng về đây thôi còn khi về đây nó xử lý thế nào thì chúng ta sẽ quan sát và hành động sau Đối với Hòa Phát Hòa Phát thì thấy có nhiều anh chị đang ăn mừng bởi vì cổ phiếu này đã vượt cản đúng không ạ nhưng cản đây chỉ là vùng cản này thôi còn cái góc nhìn của em thì nó sẽ phải là vượt qua range cái trading range mới là quan trọng bởi vì nhìn nhận chung từ thời điểm tháng 1 đến bây giờ Hòa Phát vẫn đang đi ngang và nó đã có nhiều lần vượt qua những vùng đỉnh cũ rồi đoạn này cũng vượt qua đỉnh cũ đúng không ạ phiên ngày mùng 6 tháng 4 này cũng vượt qua được cái vùng đỉnh của mùng 9 tháng 3 hai đoạn này nó cũng vượt qua hai vùng đỉnh cũ trước đó chính là cái đoạn hồi 26 tháng 4 này nhưng sau đó nó có tăng nhiều không nó là quay lại điều chỉnh lại bởi vậy đối với Hòa Phát nếu mọi người muốn thực sự cổ phiếu này nó mạnh được thì nó phải vượt qua cái range này cái range này được giới hạn bởi vùng giá 22.65 22.65 bởi vậy là cái phiên này này khi mà nó tăng lên mức cao này thì nhiều anh chị có hỏi là có nên mua hay không thì mình bảo là không nên mua đoạn này Đó. không nên mua đoạn này bởi vì nó tiết tiến sát vào cái range phía bên trên chính là cái vùng cung mạnh 22.65 rồi và chúng ta hạn chế mua có hàng thì giữ nếu mà người muốn thực sự muốn mua thì hãy cố gắng kiên nhẫn thêm và phải chờ nó vượt qua được vùng này sau đó nó sẽ có retest lại để cho anh chị mua nó sẽ phải vượt qua đây sau đó nó sẽ có retest lại về khoảng 22.5 ờ, thì lúc đó chúng ta có thể mở mua thoải mái còn đoạn này thì đừng mua mua thì mua từ bên dưới này đi khi nó test về em 20 chúng ta mua đi còn mua ở cây này này giá là nó không phải là một cái gì đó an toàn đâu đừng nói là nó break có thanh khoản đúng không đoạn này nó break có thanh khoản sau nó vẫn chỉnh lại mà thì đó là các cổ phiếu nhóm thép còn đối với ngân hàng thì mình có đặt kỳ vọng vào hai cổ phiếu đó là MBB và VPBank ngoài ra thì còn có Techcombank nhưng Techcombank thì có vẻ đang bị đuối hơn so với hai cổ phiếu còn lại thì đối với cổ phiếu MBB này báo mua từ phiên ngày 10 tháng 5 đúng không ạ trên phiên này đây là phiên mình bắt đầu mở mua thì cổ phiếu này em <clears throat> sẽ giải thích lại một chút về cái à, vận động kỹ thuật của nó nó có trạng thái đó là gãy nền rút nó gãy nền ở cái đoạn này tạo hai đỉnh các bạn tạo hai đỉnh có áp thớt sau đó nó gãy xuống khỏi em 20 và khi nó về đây bắt đầu nó trứng lại bắt đầu có hai đáy và nó hồi lên thì khi mà nó hồi lên nó vượt qua em 20 thì chính là điểm mua tại sao chúng ta lại không mua ở điểm này bởi vì thứ nhất là <clears throat> khi nó kéo lên nó test lại em 20 thì thanh khoản không có thanh khoản rất thấp đúng không ạ và chúng ta sẽ không mua theo kiểu như thế này và khi nó vượt lên thì nó đóng nến dưới em 20 là thứ nhất thứ hai khi nó kéo lên và cái cây nến này này nó cũng xuyên thủng em nguyên rút chân lên nhưng thanh khoản rất thấp nó thanh khoản rất thấp và uh, <clears throat> với trạng thái kiểu như thế này thì một cái nến con quay ở phía bên trên nó rất dễ tạo đỉnh ngắn hạn và chúng ta sẽ tiếp tục phải chờ và chờ nó test lại đáy thứ hai và chúng ta mới bắt đầu mở mua đáy thứ hai đoạn này cảm thấy không an toàn thì tiếp tục chờ tiếp đến khi nó kênh đến này tức là nó vượt qua em 20 với thanh khoản đã tăng đó thì nếu mà người thắc mắc là tại sao chúng ta biết được là phiên đấy cổ phiếu sẽ có thanh khoản cao thì file nó có thông báo file nó có thông báo anh chị nhé đây nó có một cảnh báo là anh chị có thể setup ở đây thì nó sẽ có cái khối lượng khớp dự kiến để chúng ta biết được là cái thanh khoản cổ phiếu này nó sẽ như thế nào vào thời điểm cuối phiên mà không cần phải quan sát đến qua 2 giờ buổi sáng là chúng ta cũng đủ biết là hôm nay cổ phiếu này sẽ có thanh khoản cao rồi và chúng ta cũng nhìn vào cái hành động giá để chúng ta biết được là đây có thể là phiên bùng nổ cổ phiếu đó thì mọi người có thể set up cái thông báo này nó rất là hữu ích ở trên Finance đấy thì đây chúng ta có MBB và điểm mua ở đây sau đó chắc chắn là phải test lại bởi vì Ben nó vẫn đang hướng xuống và M20 nó vẫn đang đi ngang đoạn này vẫn đang còn đang hơi chúi xuống nữa bởi vậy là những cái phiên phía sau đó là phiên 11 và phiên 12 thì nó đều là điểm mua đối với MBB và nếu anh chị nào mua chậm nhất là ngày thứ sáu thì anh chị sẽ an toàn tuần sau cổ phiếu này sẽ tăng khả năng cao còn như chắc chắn cổ phiếu này thứ hai tuần sau sẽ bắt đầu tiếp tục tăng lên và nó sẽ phải xử lý cái vùng cung này vùng cung này thì thanh khoản nó không quá lớn vì đánh giá là đoạn này mbb hoàn toàn có thể vượt được và nó sẽ tiến lên và hướng về những cái target cao hơn cao hơn có thể là quay trở lại vùng đỉnh cũ của hồi tháng 1 có thể quay lại vùng 1920 <coughs> thứ hai đó là VPBank đối với VPBank thì cũng đã nhắc mọi người mua <coughs> và thực tế là thời điểm này VPBank vẫn chưa hề có một cái chuyển biến gì đáng kể đó, nó vẫn là sideways đi ngang thôi và cổ phiếu này hoàn toàn có thể mở mua tiếp tục vào tuần sau tuần sau thì mình đánh giá nó sẽ vượt qua được MA20 20 đang chui xuống này và mọi người để ý nó cái dạng em 20 đang đi xuống như này này thì tuần sau nó có vượt được ấy <clears throat> thì mọi người cũng không phải vội vàng vì nó chắc chắn nó sẽ quay đầu lại test lại em 20 mà đang chúi xuống thì khi mà có lực đánh vào ấy nó kéo lên thì chắc chắn sẽ có tâm lý muốn bán nó sẽ kéo xuống nó test lại vậy vậy là cái điểm mua đối với VPBank ở tuần sau vẫn còn nó sẽ là những cái vị thế ở quanh vùng giá 19.8 đến 20 chúng ta hoàn toàn có thể mua được đó là cổ phiếu VPBank Techcombank thì đang yếu hơn đó cái dạng test lên em 20 và có đi kèm thanh khoản thấp như thế này thì chúng ta vẫn chưa mở vội đó bài học từ con 10 à, đây vừa nãy rồi đó đối với Techcombank thì khi mà nó kéo lên đây nó không có thanh khoản và chúng ta xác nhận là cái cây này nó tăng chỉ bởi vì là <clears throat> nó cạn cung cạn cung chỉ cần một lượng cầu nhỏ nó cũng tạo nên tăng rồi và một cây nến mạnh nhưng không có thanh khoản ủng hộ không có thanh khoản thì chúng ta cũng nên cẩn trọng chưa nên mua vội bởi vì Techcombank này chúng ta tiếp tục theo dõi khi nào nó vượt qua được nó break hẳn ở phía bên trên này thì chúng ta có thể mua và target đối với Techcombank nếu có điểm mua ấy, vẫn là cái mép bên trên phía bên trên của range này khoảng 31 và vùng cắt lỗ là khi nó cắt khỏi cái range mép dưới của range tức là vùng uh, à, 24.8 và cái mức cắt lỗ cái cái cái giới hạn cắt lỗ rất là nhỏ thôi và nó chỉ khoảng 34% thôi thì chung là cũng là một cổ phiếu đáng để theo dõi ở tuần sau <coughs> lỗi chị họ ạ <coughs> thì đó là, đó là đối với các cổ phiếu ngân hàng vậy tuần sau còn dòng nào mà chúng ta có thể canh mua được dầu khí chúng ta có dầu khí thì sẽ có ba cổ phiếu đại diện mà em có chọn sẵn ở đây chúng ta có PVD và PVD thì nó tăng mạnh rồi tuần này thì vị thế mua rất là khó và chúng ta sẽ phải chờ có retest đó PVD <clears throat> nó có một cái gap ở đây khi nó tăng qua gap bắt đầu nó kéo xuống nó test lại gap nó tích lũy lại và nó bật tăng đó nó bật tăng như thế này và tiếp tục có gap ở đây thì đoạn sau chúng ta sẽ phải chờ những cái cái cái, cái trạng thái điều chỉnh của PVD à, ờ, vùng điều chỉnh thì chúng ta có thể mở mua đó là vùng khoảng 21.7 đó chính là cái cái đệm giá này thì khi mà PVD điều chỉnh vào đây thì chúng ta có thể mở mua được và mọi người lưu ý là PVD nó đã tăng rồi bởi vậy là các vị thế điều chỉnh ở phía sau nếu trường hợp chúng ta mua mà nó có pullback thật thì chúng ta cũng tham gia với tỷ trọng thật là thấp thứ hai đó là PVS đối với PVS thì có một cái trích để anh chị có thể áp dụng đấy là PVS thường sẽ được đánh lên khi mà nó có trạng thái tích lũy xong và nó có uh, một cái nến nhấn chìm một cái nến nhấn chìm sẽ là tín hiệu mua thì trong lịch sử PVS đã có rất nhiều lần như vậy rồi ở đoạn này này đó đoạn này này xong nó đánh lên rồi điều chỉnh xuống nó mới đánh lên đúng không ạ và đoạn này thì hai trường hợp duy nhất mà nó có nền nhấn chìm nhưng nó không đánh lên mà nó phải có thêm một pha điều chỉnh và đoạn này chúng ta có một file điều chỉnh ở đây, à một file nhấn chìm ở đây, ngày 5 tháng 5. <coughs> cái ý nghĩa của cây nến nhấn chìm này nó thể hiện cho việc là dòng tiền lớn đang kiểm soát tương đối tốt đối với cổ phiếu. Đó, khi nó nhấn chìm xuống đây thì chúng ta có thể theo dõi và nếu nó tích lũy thuận lợi tiếp tục ở phía sau thì chúng ta có thể mở mua. Và PVS bị đánh giá đoạn này nó vẫn chưa vượt qua cái range ở đây thì những cái vị thế mua đối với PPS là vẫn còn. Đó. Tuần sau nếu mà nó có nhúc nhích đâu đó quanh khoảng 26 hay 6.3 chúng ta hoàn toàn có thể mà mua đối với PVS một trạng thái kỹ thuật kỹ thuật tương đối đẹp và thường PVS hay là PVD hay PSR hay là những cổ phiếu khác như gas thì khi nó đánh ấy, nó sẽ đánh cả dòng và chúng ta có thể theo dõi xem có con nào chạy trước thì chúng ta sẽ mua những con phía sau đó trường hợp một PVS thì 26 26.3 sẽ là một cái vùng mua khá là tốt tiếp theo cổ phiếu BSR BR thì nó cũng có gì ạ một cặp nến một cặp nến đường dây xe lửa nhưng mà là cặp nến tạo đỉnh đó khi mà nó có cặp nến này, này thì cổ phiếu sẽ bị điều chỉnh nhưng chỉ là điều chỉnh ở trong ngắn hạn khi nó chạm vào đây nó hình thành hai đáy và nó kéo lên test lại 20 với thanh khoản ở mức trung bình 20 phiên tức là có sự gia tăng của thanh khoản chúng ta chỉ cần như vậy thôi khi nó kéo lên và nó xác nhận vượt qua 20 thì nó sẽ xác nhận đây là vùng hỗ trợ đây là một hỗ trợ tiếp theo của cổ phiếu và những loại sau này những cái phiên retest lại 20 sẽ là vị thế mua sẽ là cái điểm mua đối với BSR vậy BSR tích lũy 4 phiên và cá nhân em đánh giá khoảng 6 phiên cổ phiếu này sẽ có biến động <clears throat> tức là phiên thứ hai thứ ba thứ ba tuần sau cổ phiếu này chắc chắn sẽ có biến động và biến động đoạn này thì khả năng cao sẽ là chiều tăng BR khả năng cao sẽ tăng chắc chắn à, đối với việc về đầu cái deal này thì em chắc chắn khoảng 70 phần trăm và BR sẽ tăng ở tuần sau Đó. và chúng ta sẽ kỳ vọng là sẽ vượt qua được cái range này bởi vì BSR đã có 3 lần ba lần test thất bại cái vùng cản uh, à, 17.4 này và ở lần test thứ 4 mình kỳ vọng BSR sẽ vượt qua được cái range này và đi vào trên mới và đối với BSR cứ mà mua thoải mái quanh 16.4 16.5 và đặt một cái mốc cắt lỗ chính là gì ạ map dưới của Ben chỉ khoảng sấp xỉ 6% thôi không phải là quá lớn hoàn toàn có thể xử lý được đúng không ạ và cái mục tiêu lợi nhuận chắc chắn là sẽ phải là gấp đôi để có mức tỷ lệ RR đẹp nhất thì mục tiêu lợi nhuận của BSR nó sẽ khoảng vùng 18.5 đó thì đây là <clears throat> cổ phiếu BSR mà anh chị có thể à, canh tham gia vào xong thì đánh giá là cổ phiếu này đang có kỹ thuật cũng như là có một cái điểm mua thuận lợi hơn là PVD và PVS mốc cắt lỗ vùng giá 15.5 và mục tiêu lợi nhuận là vùng 18.5 đó thì cái video của em không xin phép kết thúc tại đây cảm ơn anh chị uh, đã có thể theo dõi chúc mọi người có những cái tuần thật vui vẻ tuần sau đầu tư thật là thuận lợi chào tất cả mọi người